Đấy. Này anh cầm lên đi. Vâng. Nào, thế các bạn ơi, cầm ừ, miếng đi. Đây. Như vậy là dưa là còn ra đã có mùi thơm. Mùi thơm lắm các bạn ạ. Vỏ rất là mỏng. Vỏ mỏng này. Vâng. Và ruột đỏ. Ruột đỏ. Ruột đỏ không? Tươi. Mà quả dưa chắc. Vâng. Chắc lắm. Đấy. Đây các bạn này, đỏ tươi nhá. Vâng. Đấy, kém gì dưa có công đâu nhỉ vâng. Vỏ mỏng nhá Mời quý vị và các bạn à, thưởng thức sản phẩm của tôi <laughs> Dưa nhìn hấp dẫn quá các bạn ạ Đây này Hạt thì rất ít mà cùi thì mỏng mà dưa đỏ vâng. đỏ au như là cùi rất là mỏng vâng, vâng nhìn hấp dẫn quá nhỉ vâng, vâng. vâng xin phép các bạn à, để tôi ăn thử miếng xem các bạn. Uh, xem là cái chất lượng dưa ấy như nào nhé rất là thơm ngon ừ. ngọt lắm các bạn ạ à. <laughs> ngọt khó cưỡng nổi ngọt tuyệt vời có công việc thì như vậy là đến với nhà vườn chúng tôi đều đều như vậy là, là, là, là, là gần như là, là, là Ừ, một loạt gần bằng nhau đấy rất đều toàn cỡ như vậy là trên dưới 4 kg hết có quả tới 5 trên 5 kg đấy Rồi các bạn ờ, có điều kiện đến ờ, thăm ờ, nhà vườn của chúng tôi xin cảm ơn chào mừng các bạn đã đến với kênh phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trên trang YouTube cũng như nhà trang fanpage công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một ruộng dưa hấu dưa hấu nhưng mà lại được trồng ở Bắc Ninh và trên diện tích là một xào 360 mét vuông và với giống dưa là giống dưa Hoàn Châu và ngày trồng là ngày 26 tháng 3 âm lịch năm 2020 và ngày hôm nay là ngày 26 tháng 4 dư các bạn nhé tháng 4 dư của năm 2020 và trên uh, ruộng của nhà ông Ngô Văn Hữu ở thôn Bảo Ngọc, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh mà chúng tôi đã có dịp đăng trên trên trang youtube về cái dưa hấu dùng phân bón silic căn bắc giang và sau đây thì chúng tôi xin được phỏng vấn thử lượng ạ vâng thưa ông ngô văn hữu là với cái dưa hấu này thì à, cách trồng như thế nào ạ à, thế à, xin chào đồng chí giám đốc của công ty tân phát phân silic tân phát bắc giang à, cái quy trình của trồng cây dưa hấu này thì à, tôi à, vụ trước tôi trồng cây rau vụ đông sau đó tôi làm đất tơi xốp để ải khô trắng xong rồi tôi xử lý như vậy là cả một cái ruộng một xào 360 mét vuông này là 50 kg vôi bột rắc đều sau đó là lên luống làm luống như vậy rộng mét rưỡi lúc lúc về một, một, một phía hai luống và một, ruộng nghiêng về một bên như vậy là sau rồi đó tôi mới rạch nó một phần ba phân là về về, về bên là gốc vâng. thì à, giải phân gạo mục và rắc như vậy là 20 kg phân à, NPK lâm thao sau đó rắc phân silic loại 5 kg một túi một xào phải rắc vào hai túi đó vào 10 kg rắc đều sau tôi nấp đất lại đất dày xong làm dốc là một phía sau đó tôi dạch đúng ra tôi à, trồng hạt ghép ni lông làm phủ ni lông bằng giấy bóng đen đó vâng. xong tôi ghép lại xong tôi quét lỗ trồng hạt trồng cái loại đây là cái dưỡng dưỡng tôi là trồng cái loại giống hoàn hoàn châu hoàn châu à, cái loại giống hoàn châu này là sinh, thời gian sinh trưởng là vào 65 ngày nếu à. thời tiết thuận là 65 ngày được thuận nếu mà không được thuận thì vào 70 ngày vâng. từ hai hơn hai tháng rồi vâng. Đó thì vậy là tôi ừ, trồng hạt ừ, cái hạt ừ. mầm ừ. trồng hạt trực tiếp vào cái lỗ tôi đã mình cứ đi lùi lại một tí để các bạn vâng. khi nó dưa ra có lá thật thì tôi sẽ bắt đầu tưới rửa phân tưới rửa thì mình nhớ bắt điện kỹ thuật tưới lần đầu khi dưa ờ, bắt đầu có lá thật thì tôi tưới dùng 4 kg lân chuyên lân năm thao 1 kg đạm thuốc phát đạm và gom lân và một hai túi phân Sinix loại 300 g pha lẫn vào hòa tưới ngâm trong trước vài tiếng đồng hồ vào loại phân Sinix của dân công ty Tân Phát Bắc Giang hòa lẫn cùng tưới trong pha với tỷ lệ là bao nhiêu nước, lít nước pha với tỷ lệ vào mỗi một túi tính bình quân là 60 lít nước tưới thế sau đó này cứ vào từ 5 đến 7 ngày cứ tưới một lần cứ đều đặn như thế và tỷ lệ tỷ lệ như là dư cả phát triển to thì số phân lại càng tăng lên dần bốn lần như thế bốn lần như vậy mỗi lần hai vâng. nhưng mà ở giai đoạn bé là ông phải pha với tỷ lệ nó cao hơn và một khi nó bé thì pha vào 100 lít nước vâng. và khi nó lớn thì pha với tỷ lệ bao nhiêu tỷ lệ mà lớn thì cứ 60 lít nước vâng. tính theo cái, lượng phân mình cần lượng nước mình cần tưới cho cần đấy à tức là từ lúc mà trồng cho đến lúc thu hoạch thì ờ, cái phần bón lót mình nói rồi còn cái phần phun tưới thì mình sẽ tưới nó khoảng bốn lần và năm lần năm lần năm lần mỗi lần thời gian cách nhau là bao lâu ạ và đến thời điểm này thì mình đã dừng chưa thời điểm này là chuẩn bị thu hoạch là tôi dừng rồi nước địa phân cách đây là không xử lý vào này thì nó để là thuốc trừ sâu phân là đều dừng lại hết rồi vào ngày cho nó đưa những ngày là cái là, là độ chín của dưa và sau khi mà mình tưới rửa rồi mình tưới bổ sung và cái là như vậy rồi thì mình ngoài ra mình có phải bổ sung thêm kali gì nữa không ạ? cái lượng kali thì như vậy và tôi thì thường uh, ban đầu tôi dùng phân đơn vâng. sau này dùng NPK mà mình tôi cứ vừa nói vừa đi dùng vỏ phân uh, ờ, NPK vỏ của, của, à, của, của Lâm Thao của Lâm Thao thì mỗi một à, xào 360 mét vuông này thì mình sẽ dùng khoảng bao nhiêu lượng là bao nhiêu ạ? Mỗi một xào này dùng vào 30 kg NPH của Lâm Thao hòa, hòa ngâm vào trong nước. Vâng. Cách một ngày nó hòa tan xong rồi tưới cùng với hòa với quả phân silic. Vâng. Và mình sẽ tưới trong khoảng bao nhiêu lâu ạ? À? bao nhiêu đợt ạ? Tưới ờ, từ lúc trồng cho lúc hoạch tưới khoảng độ 7 đến 8 lần. như thế 7 8 lần Vâng. ngoài cái việc mà mình tưới những cái Sinic cùng với đạm ra thì mình cũng tưới thêm cái NPK nữa. Vâng. Mà. Vâng. Thế còn cái lượng ờ, thuốc trừ sâu bệnh thì là cũng theo phun theo định kỳ. Vâng. Sâu bệnh thì ờ, mấy lần mấy lần một bao nhiêu ngày một lần ạ? Cũng vào đến độ chục ngày phun lại 10 ngày phun một lần. Ngoài từ 7 đến 10 ngày phun một lần. Vâng. Cứ đều đặn. Thế thì tổng số cái ruộng này cũng phun khá nhiều lần đúng không ạ? À, khá nhiều lần. Vì năm nay thời tiết nó không được thuận lợi có thể mưa gió nó thất thường thì hay sâu bệnh nhiều vâng. À. cho nên là là là, là nó này nó hay bệnh bệnh riêng cái loại dưa hấu này thì là nó kháng bệnh cao hơn các loại dưa khác vâng. vẫn phải phòng do thời tiết không không thuận nổi vâng các bạn này vâng xin ông cho biết là cái về cái dưa hấu này thì cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, Ờ, để quả như nào? À, xin ờ, báo cáo đồng chí giám đốc của công ty Tân Phát về kỹ thuật như vậy cũng vấn thì cái nguyên tắc của cái dưa hấu này là phải thụ phấn bằng cây thụ phấn tự nhiên thì nó không được đảm bảo như vậy là từ lúc ừ, trồng cho đến lúc ra có hoa cái hoa được thì phát trước hoa cái phát sau thì như vậy và được 30 ngày thì bắt đầu tiến hành thụ phấn vâng. thì nguyên tắc là thụ phấn thì thường thường mật độ này thì tôi để như vậy là 50 phân thì phát một lỗ trồng một cây vâng. nguyên tắc thì mỗi một cây chỉ được phép lấy một quả thì mới làm ạ vâng. có những trưa thì lấy hai quả một gốc thôi vâng. thế còn gì cũng phấn thì cứ vào tầm buổi sáng tầm 7 giờ sáng thì phấn nó nhiều thì lấy hoa được ờ, chấm vào hoa cái thì cái hoa đầu tiên là phải bỏ đi nguyên tắc là chỉ được lấy từ, từ cái hoa thứ hai hoặc là hoa thứ ba mà hai cái hoa hoa, hoa phùng đậu thì cứ thụ cả sau để hai đậu một quả đậu quả chỉ lấy một quả thôi còn một quả thì kia cũng vớt đi chỉ là vâng. tập trung dinh dưỡng nuôi cho cho một quả duy nhất chỉ một lúc lấy một quả thì nó mới quả mới có trọng lượng được cao à thì nó mới có cho trọng lượng vâng, quả to vâng quả to và nó đẹp vâng. còn riêng quả đầu tiên thì quả nó xấu còn dinh dưỡng nuôi hết thì các quả khác không phát triển được à. Vâng. à. đấy là nguyên tắc về chọn quả phấn là như vậy thế từ lúc thụ phấn cho đến lúc thu hoạch thì vào hai tháng mới ba tư của tôi thì thu hoạch thì trong vòng dự tính vào ngày nào ừ, vào 65 ngày thì chúng bắt đầu thu hoạch đỏ vâng. giờ thì cầu đỏ năm ngày sau thì còn quả về sau thì thu tiếp và đến năm ngày sau nữa còn quả vét về sau nó ra sau thì nó đậu về sau thì thu được kết thúc vâng. thế thì so với dưa lê sáu lá thật thì bố con cái đi thì lấy hai nhánh à. trong hai nhánh thì bao giờ có hai đến ba quả thì chỉ lấy một quả thì cái quả cái nhánh của bên kia là phải bỏ đi vâng. chứ một gốc bố ngọn cái lấy hai nhánh chỉ được phép lấy một quả à. cái quả bên độ quá độ thì à. tập trung chỉ một chỉ gốc chỉ lấy một quả thôi vâng nhưng mà có những dây ở đây chúng tôi thấy là nó hai một dây hai quả à, dây hai quả vâng nếu mà cái chỗ mà nó khoảng mà, mà, mà, mà cây nó tốt đẹp thì như vậy là, là thì lấy hai quả nhưng còn bình thường chỉ lấy một quả thôi vì cái mật độ nó đã dày rồi không lấy hai quả chỉ lấy một quả thôi vâng. dinh dưỡng tập trung luôn ông có thể cho biết là um, ngày thu hoạch ờ, là ngày nào ạ ờ, dự tính ngày thu hoạch là ngày nào ạ? tôi dự tính thu hoạch cái ruộng này vào vào 30 âm lịch 30 à. Vâng. và hôm nay là 30 tháng 4 dư các bạn nhé hôm nay là 26 tháng 4 dư rồi thì còn 4 ờ, ngày nữa thì vâng. sẽ thu hoạch cho vâng. nên những bạn nào mà muốn mua dưa hoặc những chủ buôn dưa vâng. mà muốn mua thì nhanh chóng sẽ liên hệ với ông Ngô Văn Hữu ở ờ, tại địa chỉ như trên để được mua cái dưa à, giống hoàn châu này các bạn nhé. Rồi, quý à, mong quý khách à, đến video. Ừ. dưa hấu về vụ xuân này nhà nó à, thời tiết âm u Ừ, ít ờ, ánh nắng thì ừ, như vậy là nó hay mắc mấy cái loại bệnh chính một là bệnh sương mai bệnh sương mai làm cho lá nó vàng lá khô những cây lụi nhanh cây không phát triển được và hai là bệnh than thư nếu mà bể nặng của sương mai thì chuyển than thư khi bệnh sương mai lá vàng úa và nó đốm vàng nhiều và như vậy ngọn nó xoăn lại cây không phát triển bệnh thứ hai thứ ba nữa là bệnh vàng lá và trắng lá thì tôi thường là phải phòng khi cây còn nhỏ tôi đã phải phun phòng về mấy loại thuốc để phòng về để cho thuốc ừ, phòng chữa bệnh các loại sâu chủ yếu là sâu xanh ban đầu này có sâu ừ, bọ trĩ à, bọ rùa bọ đỏ và, và sau này là sâu xanh phát triển rất nhanh đây là tôi phải phun ừ, định kỳ mỗi một lần phun cả sâu bệnh kết hợp cả phân silic loại ba trăm gram phun đều đặn và nhất năm nay thì là tương đối là, là, là khắt khe về đối với cây dưa cây rau màu cho nên tôi cũng nhất định thì khi mà uh, cây bị những cái bệnh sâu xanh rồi những cái nhận bụi đấy uh, hoặc là sương mai thán thư thì ông phải xử lý bằng những cái loại thuốc nào uh, ban đầu thì tôi phun cái loại dacolin cùng với cái loại thuốc ừ, phòng sâu và viêm bệnh và talin sau này thì phun uống là di đúng vâng và kết hợp ờ, cùng với cái gì ạ cùng với kết hợp với phân ờ, silic loại ba trăm gram vào phun lẫy cho cây vừa phát triển vừa phòng bệnh rất là phòng luôn nếu mà để bệnh bị nặng không được vâng tức là mình phải phòng trước đi rồi vâng, phòng trước vâng tất cả là không có chuyện vâng. và cái ruộng này thì mình đã phải xử lý bao nhiêu lần à, thuốc trừ sâu ạ thuốc bảo vệ thực vật tôi phun tất cả vào đến năm năm đến năm sáu lần phun nước sâu đấy mình phòng thôi dạ. vâng. và cho đến ngày hôm nay thì sâu nó phát triển nó theo lứa mình để quá mình phun là nó không, không được vâng. riêng bệnh thì là, là, là phòng sâu thì là trừ được ngay để quá là không, sâu nó phòng nó, nó sinh nở theo lứa thì mình cứ đến thời điểm định kỳ Ừ, không, không phải là trông thấy sâu mới phun là không được à vâng nếu mà trông đi sâu mà phun thì không có chỗ vâng. nó gặp hết cả vòng và cho đến thời điểm này thì mình nhận xét quả như nào mẫu mã quả như nào cho đến này là đối với thời tiết hôm nay mà tôi chăm được những như này là rất là cố gắng ngoại hình rất đẹp hình oval rất đẹp hình oval rất đẹp đường kính dạ. chu vi ba đầu bằng nhau đấy các bạn này đây đây đường kính chu vi thứ nhất là hình ô van rất đẹp tôi là 3,5 kg đấy nó đấy là bình quân còn những cái quả đỉnh điểm thì bao nhiêu ạ ba kg có quả nhỏ hơn vâng bình quân quả hơn ba kg cả ruộng ở ờ, đây quả tương đối là đồng đều ờ, ngọt sắc ờ, có thơm mẫu mã đẹp nhà có phân silic như vậy là cây dưa của tôi hiện nay là, là, là, là phát triển đồng đều bệnh khác là bệnh rất là tốt độ đạm rất là cao ăn thơm ngon vâng ông có thể ngắt một quả dưa bổ cho bà con đi à. Rồi tôi lấy quả dưa để mà, mà... Vâng, ông chọn một quả dưa già đi à, ừ. bởi vì còn 5 ngày nữa mới được thu thì vâng. <coughs> ông chọn một quả dưa già để bổ cho bà con và ông sau đây ông có thể bỏ kia được không đây à, này, nhé. Vâng, vâng, từ từ nhé từ từ nhé vâng sau đây ông ngắt một quả dưa để bổ cho bà con xem xem là cái dưa giống hoàn châu à. uh, như thế nào à. đây nhé à. các bạn ơi đây dưa đề nghị máy bay vào gần đây để lấy cái cuống rồi đó à. gần vào đây đây sau đây tôi bổ quả dưa để Ông dự đoán quả dưa này mấy cân ạ? Quả dưa này của tôi khoảng vào 4 kg. 4 kg. Đây à. các bạn nhé. À. Chúng tôi xoay tròn quả dưa cho các bạn thấy đây. Đây à. cuống nữa đây. Vâng. Và ông cắt đi ạ. Đây cuống ở đây nhé. Đấy. Để mà ông bổ ra để cho bà. Để cân lên trước bà... mắt là ông nhận xét quả dưa đi. Vâng. Quả này vào 4 kg. Đây, ông đây quả dưa lên nhận xét Để nhận xét quả dưa dáng như thế nào quả dưa này như vậy là đến hiện nay là, là, là, là, là chuẩn bị đến quay tròn địa, quay vâng. tròn địa. Vâng. Hình dáng ô văn rất là đẹp. Vâng. của con trâu. Hiệu quả dùng phân Sinic hiện nay nhiều người quả dưa hình dạng rất là đẹp. Dáng rất đẹp, vâng. da của nó. Vâng, da bóng mịn. Nhìn, vâng. nhìn nó hơi vâng. hơi lâu lâu, vâng. hơi mốc mốc như là dưa vâng. của gò công. Vâng. À, dưa của miền Nam các bạn ạ. Vâng. Thế và sau đây thì chúng tôi cân thử xem vâng. quả này bao nhiêu. Vâng mà giống dưa này của tôi là, là trồng cái loại phân này trong đất trong đồng là thơm ngon độ đường cao ngon hơn ở đất họ ngoài trồng ngoài bãi vâng, ừ, ngoài sông vâng. Vâng. cái dưa à, cái cân của mình kia đâu ạ cân cân bài đi chợ vâng các bạn thông cảm nhé vâng. vâng sau đây thì đây ông cầm vâng. cầm cân buổi nặng lắm các bạn vâng. nặng lắm đây quả này được mấy cân ạ các bạn ơi các bạn dự đoán xem quả này được mấy cân nào ai dự đoán trúng thưởng thì sẽ có được thưởng à, tặng hai cân silic 300 g các bạn nhé các bạn dự đoán đi 4 cân 2 à đi 4 cân 4 4 cân 6 4 cân 7 4 cân 7 đây rồi 3 cân đây à không phải mà 4 đúng rồi đây là 5 cân này đúng rồi 4 cân 7 4 cân 7 à, 4 cân 7 Đấy ba bốn bốn cân bảy mờ lắm đấy mờ. đây đây đây đây vâng ba cân bốn cân này ba cân đây ừ, đây ba cân chỗ này là ba cân các bạn ba cân đây chỗ này là bốn cân hai lạ vâng chỗ này là bốn cân bảy bốn cân bảy vâng đây chịu tay như thế này đương nhiên là năm đây sáu bảy tám chín mười đây, 4 cân vâng, bảy Cân này là cân mười Vâng. Vâng. Đấy, 4 cân bảy Các bạn. <laughs> Tôi dự đoán như vậy là bốn cân chưa phải cân. Có nhiều quả, này chưa phải là quả to nhất. Vâng, và sau đây ta bổ quả dưa luôn ạ. Vâng. À. Đây, đây, đây, đây, đây. Đấy, quả này chưa phải to nhất mà 4 cân 7 Vâng, đây mình để lên đây bổ luôn Vâng, đây, đây, đồng chí bổ hộ tôi đây Bổ dọc nhất bổ, bổ dọc để về đây Đấy Này anh cầm lên đi Vâng Nào, thế các bạn ơi, đứng đi Đây Như vậy là dưa là còn ra đã có mùi thơm mùi thơm lắm các bạn ạ vỏ rất là mỏng vỏ mỏng này à. và ruột đỏ ruột đỏ ruột đỏ tươi mà quả dưa chắc à. chắc lắm đấy đây các bạn này đỏ tươi nhá à. đấy kém gì dưa có công đâu nhỉ à. vỏ mỏng nhá ít hạt ừ, ít hạt, ít hạt. À. thơm quá thơm ngon thơm ngon lắm các bạn <laughs> thèm quá <laughs> thèm quá các bạn và sau đây ông à, ta miếng à, bổ miếng nhỏ ra để mình ăn thử cái xem nào vâng, vâng. vâng đây các bạn nhé này da của nó rất là đẹp nó không xanh ngắt ừ. nếu mà bộ bộ mé mé đấy ừ. nó không xanh ngắt nếu mà xanh đen thì là dưa lon các bạn ạ mà nó phải hơi mốc mốc như kiểu này thì nó mới giống dưa cỏ công đấy nó hơi mốc mốc này cái da của dưa rất là thật nó rất là thật dưa như này nó rất khôn nhìn cái quả dưa nó rất khôn vâng thôi để mọi người thưởng thức vâng đây ạ à. cái này hơi Ôi rồi, kêu rồi, vâng. miếng vâng. còn có túi Cháu <laughs> Dạ vâng ạ cứng đầu tiên này vâng, mời quý vị và các bạn à, thưởng thức sản phẩm của tôi <laughs> dưa nhìn hấp dẫn quá các bạn ạ đây này hạt thì rất ít mà cùi thì mỏng mà dưa đỏ vâng. đỏ au như là cùi rất là mỏng vâng, vâng. nhìn hấp dẫn quá nhỉ vâng xin phép các bạn à, để tôi ăn thử miếng xem các bạn à, xem là cái chất lượng dưa ấy như nào nhé rất là thơm ngon ừ ngọt lắm các bạn ạ à. <laughs> ngọt khó cưỡng nổi ngọt tuyệt vời có công việc thì như vậy là đến ờ, với nhà vườn chúng tôi Ôi giờ ngon quá các bạn ạ, mà cát nhiều đây này vâng. Các bạn này, cái những cái phần trên này là toàn cát này Tôi nghĩ ờ, mày quay gần được vào đây vâng. Cát nhiều vâng. Cát nhiều, miếng dưa ăn rất là Miếng dưa nó chắc miếng dưa vâng, Nhưng mà lại giòn vâng. Lại giòn chứ không phải là nó úp nước các bạn nhé vâng. Rất tuyệt vời các bạn ạ Đây tôi sẽ ăn thêm miếng nữa nhé uhm. ngon tuyệt vời dưa gò công thì chắc là cũng không hơn dưa này đâu các bạn ạ ngon lắm tuyệt vời các bạn ạ vâng. ngọt sắc đấy ngọt sắc Ôi, hấp dẫn quá không nào ông dự đoán cái năng suất ở ruộng này là thế nào cái dự đoán ờ, của tôi là cái năng suất lượng này khoảng trên, trên một tấn trên một tấn yeah. Dạ. Ừ, trên một um, uh, xào 360 mét vuông này thì ông trồng được bao nhiêu gốc một xào 300 mét vuông này tôi trồng trên trên 500 gốc trên 500 gốc à. trên 500 gốc thì mình mỗi gốc lấy một quả mỗi gốc lấy một quả wow. Vâng. vâng thì mình chỉ lấy khoảng 500 gốc thôi à. còn dự trù là những cái dây có thể là à, nó kém nó hỏng kém nó hỏng à. vòi cọc thì mình chỉ lấy 500 gốc mà 500 gốc mà mỗi dây ta lấy một quả mỗi quả mà... thì cần 3 kg bình quân mỗi quả ta chỉ lấy trung bình là 3 cân thôi à. thì ruộng dưa này 360 mét vuông này nó sẽ được khoảng tấn rưỡi à. 35 15 à nhưng ở đây thì chắc là chúng ta lấy chắc ăn khoảng tấn ba thôi vâng. tấn hai tấn ba không cần lấy tấn rưỡi bạn nhé thì và với cái giá dưa hiện nay là đang ông sẽ dự định xuất ra là bao nhiêu ạ ờ, giá dưa hiện nay như vậy là ban đầu thì cao hơn nhưng bây giờ giá để buôn là mười nghìn bán lẻ ngày ba mười nghìn ban đầu là mười lăm nghìn đấy à, thế thì đầu buôn bây giờ là mười hai mười ba nên ta gọi cho thì một tấn dưa là ta sẽ được 12 triệu à. còn ba tạ nữa thì chắc là ta sẽ được khoảng độ 15 triệu à, cũng độ già. giả khoảng, khoảng triệu 15 triệu các bạn nhé à, điểm không phải 15 triệu chứ à, à. chứ không phải là giá chục triệu năm nay là cũng được giá vâng à. và với cái thời tiết năm nay rất là khắc nghiệt à. mà đặc biệt là dưa hấu thì trước đây chỉ trồng ở trong miền Nam à. nhưng mà nay ở miền Bắc người dân đã trồng được như thế này à. thì cũng là một điều rất là phấn khởi à. thì thưa ông làm à, bí quyết để tạo ra những quả dưa ngọt giòn um, Ờ, nhiều cát hạt ít và cái chất lượng dương thơm ngon quý và các bạn à, như vậy là hiệu quả hiện nay tôi đã được mỹ mãn ờ, do cái sản phẩm tôi bây giờ là, là tương đối là, chuẩn ý quyết là tôi là là sử dụng phân silic và vậy là bí quyết của ông là gì vâng bí quyết của tôi là dùng ờ, phân silic của công ty tân pháp bắc giang đây, xin uh, sản phẩm của Sinic đây mời quý vị và các bạn hãy à. À, quý vị và các bạn hãy uh, theo tôi để làm cây màu như vậy là chú trọng đến cái sản phẩm của tôi mà vâng. hiệu quả là dùng phân Sinic của công ty Tân Phát Bắc Giang vâng. và cái, sản phẩm đến hiện nay là tương đối mỹ mãn và với cái quy trình mà xào 360 mét vuông thì ông đã dùng ông nhắc lại cho bà con để nhớ thêm một chút nào dùng cái à, túi 5 cân này thì à, dùng bao nhiêu cân ạ chiêm được xào ờ, này một, uh, một cái túi 5 cân mà khi bón lót dưới đất thì như vậy là tôi dùng hai túi khoảng 10 kg hai túi này các bạn nhé à, hai túi vâng, này à. đấy và ngoài ra thì có bổ sung thêm phân đa lượng nữa các bạn nhé thì phân đa lượng ờ, ông Liễu đã trình bày ở phần đầu thế còn cái túi 300 g này thì ông bổ sung như thế nào cái túi Bằng 300 cách... g này thì tôi kể cả tưới hòa với phân tưới và gốc cả cả phun Vâng. Như vậy vào 10 túi nữa. Và 10 túi nữa. Vâng. Và và có bổ sung thêm đạm, thêm vâng. kali. Vâng. Đạm vâng. nâng kali. Vâng. Và ông có thể cho biết địa chỉ của mình ạ? Địa chỉ của Họ tôi tên là... và địa chỉ ở đây ạ. Tôi là... Và số điện thoại để như các bạn muốn mua dưa thì liên hệ với số điện thoại nào? Tôi là Ngô Văn Hiếu ở thôn Bảo Ngọc, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại của tôi là 0988 264 727. Vâng. Xin à, cảm ơn các bạn. Vâng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 một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin kính chúc bà con chúng ta có những vụ à, rau màu và bội thu khi mà dùng phân bón Sinic của chúng tôi và chúng tôi sẽ cam kết làm hài lòng các bạn tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo tiếp tới những vụ màu tới tôi lại tiếp tục dùng các loại phân cảm ơn ông ông ông anh vợ nhà chắc thì dục lắm ăn ăn nốt đi ăn nốt đi anh để cô rút cái miếng kia vào được rồi được rồi đảo nốt miếng nữa